ngàn khúc hát cho ngày xanh thật dịu êm đôi môi yêu thương trong sáng còn ngát hương người yêu dấu cho tình anh dễ mãi thương dịu dàng hương hoa em đến bên đời ta bầu trời chợt thắm bằng yêu Thank you. em bàn tay này lên vai Thành phố này nhỏ lại chỉ còn bằng đôi mắt em Tao hòa phản nhau với những nốt nhạc thời gian được chui mất đi Góc ban công ở lầu hai nhà lô phai về đèn trời Em cứ hết đi mọi phụ thuộc tràn sang nỗi buồn đang tràn vào Một nụ hôn lên đôi môi cho cơn tim ngưng đọng Sự bầu trời đêm trong không gian có anh cả thể rung động Và sống với thứ sẽ ổn cái những gì ta mong Em đưa tầm mắt nhìn bầu trời ở nơi phía sau phía đằng đông Từ vào vai anh không phải muộn một buổi tối chủ nhật thì thầm lời yêu đang bằng em cũng em ngủ gần Em cũng nghe lại những giai điệu phía bên kia bầu trời Mang cho em con tim khao khát như một lời yêu đầu đời Sẵn sàng như những con sống nơi cả một đại dương xanh Dù dù không giữ tim bao trọng đời nếu như em cũng một lời thương anh Bao vân thơ nhẹ ru Khi anh nắng vẫn còn vương Lúc mi em vẫn thương Để chẳng hết bao câu ca Tình ta sẽ không rơi Cause. Kiss tim anh có cái gì tình của anh là gì tôi cùng thích nhau ta đã thắng cô em yêu yêu nhau yêu nhau nhiều anh vô tình vẫn yêu yêu sao phải tháng trôi mắt một xinh môi anh giờ khóc rồi khóc rồi à, sao anh quên đấy nhỉ Anh quá đó vui biết bao nhiêu lẽ ra mình phải tranh hơn chút nữa để xem anh có kiên trì tuyệt chiêu của anh là gì rồi cùng tính nhau ta đã có